nhà tiên tri nổi tiếng Edgar Casey Chúa cứu thế sẽ đến Một người đàn ông nằm trên chiếc ghế và nhắm mắt Tâm ông tĩnh như mặt nước phẳng lặng Ý thức của ông tiến nhập vào trạng thái tương tự như thiền định trong Phật gia ông có thể đi xuyên qua thời gian và không gian nhìn thấu quá khứ hiện tại và tương lai của bất kỳ ai dù là cách xa cả ngàn dặm người đàn ông ấy chính là Ezra Casey sinh năm 1877 mất năm 1945 là nhà tiên tri ngũ cực nổi tiếng của nước Mỹ tiên đoán chuẩn xác. Sở dĩ Atra Casey có biệt danh nhà tiên tri ngủ gật là vì ông đưa ra các tiên đoán của mình trong trạng thái thôi miên, một trạng thái siêu thường của tâm trí. Nhưng nhìn bên ngoài thì chỉ giống như ông đang ngủ gật. Khả năng tiên tri của Casey vô cùng đáng kinh ngạc Ông có thể thấy tận mắt trọn đường đời của một người, nhìn thấy cả các chi tiết tỉ mỉ. Thậm chí ông có thể nói ra công việc tương lai của một đứa bé vừa mới chào đời. Người ta còn thành lập quỹ Casey, Eta Casey Foundation, để tiến hành tổng hợp và kiểm tra tất cả những lời tiên đoán của ông. Kết quả thống kê đưa ra xác suất rất chuẩn xác, khiến mọi người kinh hãi thán phục. Nhưng bản thân Atra Casey lại không cho mình là người siêu thường. Ông nói rằng khả năng tiên tri là bản năng bẩm sinh của bất kỳ ai. Tuy nhiên ông nhấn mạnh chỉ có những người đã loại bỏ chấp trước vào lợi ích cá nhân đến mức nhất định mới có thể có được năng lực này. Hơn nữa, khả năng của con người là vượt quá trí tưởng tượng của người hiện đại. Là một tín đồ cơ đốc giáo ngoan đạo, Casey sống vô cùng giản dị và chân thành. Ông không bao giờ dùng khả năng siêu thường của mình để kiếm tìm danh lợi. Cả đời ông đã để lại gần 15.000 lời tiên tri, trong đó tiên tri về xu hướng trong tương lai của nền văn minh nhân loại chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ, nhưng gây hứng thú đối với rất nhiều người. Tuy rằng có một ít nội dung trong đó cho đến nay vẫn chưa thể hoàn toàn được giải mã những tiên đoán về thế chiến. Thế chiến lần thứ hai chính là đại nạn trong lịch sử của nhân loại. Bởi vậy khi đối mặt với tương lai của thế giới đang đi về hướng mờ mịt, rất nhiều người đã đến xin sự chỉ dẫn của Casey. Trước khi Thế chiến thứ hai bắt đầu, Casey đã có thể tiên đoán về sự trỗi dậy của Hitler, vụ đánh bom hạt nhân ở Nhật Bản và thời điểm kết thúc chiến tranh, cũng như việc Liên Xô tan rã sau khi kết thúc chiến tranh lạnh. Ông cho biết rất nhiều lời tiên tri bắt nguồn từ sự gợi ý của các sinh mệnh ở không gian cao tầng. Ngoài ra, tầm mắt quan sát của Casey cũng không bị giới hạn ở không gian vật chất bề mặt. Rất nhiều tiên đoán giống như tường thuật trực quan, như thể ông có thể tận mắt nhìn thấy trước sự việc sẽ xảy ra trong tương lai và chúng vô cùng chính xác. Các tiên đoán đều mang ý vị rất sâu xa, không phải lúc nào cũng chỉ thẳng trực diện. Khi nói về chiến tranh thế giới và cục diện thế giới, Casey cho biết chúng đều có căn nguyên là do ý thức và tội lỗi của con người. Tuy nhiên, những lời tiên đoán và đánh giá của Casey đối với Trung Quốc mới là tường tận nhất và hấp dẫn nhất. những tiên đoán chấn động về Trung Quốc. Có một lần, trong trạng thái tiên tri, Casey đã chủ động kể ra sự tình sẽ phát sinh ở Trung Quốc. Những lời ấy đều khiến cho người phương Tây cực kỳ kinh ngạc. Trung Quốc thông qua sự phát triển chậm chạp mà bảo tồn nền văn minh của mình. Có một ngày, nàng sẽ thức tỉnh, cắt đứt bím tóc, bắt đầu suy nghĩ thực tế. Có một ngày, Trung Quốc nơi ấy sẽ là cái nôi thai ngén ra Richie and Needy được áp dụng trong cuộc sống của mọi người. Sự kiện này đối với mọi người mà nói thì rất xa xôi, nhưng đối với thần thì lại rất nhanh, rất nhanh vậy. Trong tương lai, Trung Quốc sẽ tỉnh lại. Đoạn câu sau khiến người ta khó lý giải bởi theo ngôn ngữ tiếng Anh hiện đại, Christianity có nghĩa bề mặt là chỉ cơ đốc giáo, mà cơ đốc giáo thì đã ra đời từ sớm, cách đây khoảng hơn 2.000 năm. Vậy Christianity mà Casey đã nói là ám chỉ điều gì? Đối với điều này, các học giả phương Tây đã đưa ra một cách giải thích tiềm năng Tức là lời tiên đoán này có thể ám chỉ việc trong tương lai Trung Quốc nơi ấy sẽ xuất hiện một tín ngưỡng tương tự cơ đốc giáo hay Phật giáo, nghĩa là có một tín ngưỡng mới sẽ ra đời. Đối với nhân loại tương lai, tín ngưỡng này sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Dưới đây là tuyển chọn 9 lời tiên tri quan trọng của Casey. một một phương pháp chữa bệnh mới sẽ xuất hiện. Nó căn cứ vào sự lưu động và chuyển hóa trong hệ thống năng lượng của thân thể người và tâm linh. 2. Linh hồn không chết Sự luân hồi của sinh mệnh sẽ được đại chúng phổ biến và tiếp nhận. 3. Khoa học và tâm linh chấm dứt tranh luận. 4. Bề mặt trái đất sẽ phát sinh biến đổi to lớn, kể cả tình trạng biến đổi khí hậu 5. Trọng tâm của thế giới sẽ chuyển dịch về phương Đông. Trung Quốc đại lục sẽ chiếm vị trí trọng yếu. 6. Các phát hiện khảo cổ về văn minh tiền sử sẽ dần dần thay đổi nhận thức của chúng ta đối với lịch sử nhân loại. 7. Trực giác và siêu năng lực sẽ xuất hiện rộng rãi. Rất nhiều người có thể trực tiếp câu thông với không gian khác. 8. Nguyên tắc vũ trụ thái nhất sẽ trở thành phép tuân thủ trong mọi hoạt động của nhân loại. Một tín ngưỡng hoàn toàn mới sẽ xuất hiện, đóng vai trò chỉ đạo tất cả các ngành khoa học. Chính thể thái nhất của nhân loại sẽ trở thành hạch tâm và tất cả hoạt động chính trị và kinh tế của thế giới sẽ xoay quanh nó. Tín ngưỡng mới sẽ là ánh sáng của vũ trụ. Chính chiếu cứu thế sẽ đến. Thời điểm Casey đưa ra những lời tiên tri này, nhân loại vẫn chưa tiến vào thời đại điện tử và Thế chiến thứ hai cũng chưa kết thúc. Rất rõ ràng, Casey có năng lực và trí tuệ vượt xa phạm vi hiểu biết của thời đại ông. Ông nói, các dòm sao và thiên tượng đang biến hóa. Đến lúc đó, bản thân nhân loại sẽ bắt đầu thức tỉnh và thay đổi. Rất nhiều linh hồn vĩ đại trong lịch sử đã qua đời sẽ trở về sinh ra ảnh hưởng cực lớn trên thế giới và đợi khi thời gian điều chỉnh kết thúc, chính nghĩa sẽ tồn tại vĩnh viễn trên trái đất. Quả nhiên, ở Trung Quốc ngày nay, người ta thấy xuất hiện một môn khí công rèn luyện thể chất và tinh thần, một tín ngưỡng tâm linh mới với tên gọi Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Công lấy đặc tính chân thiện nhẫn của vũ trụ làm nguyên lý chỉ đạo kể từ khi được ông Lý Hồng Chí, người sáng lập pháp môn, truyền ra công chúng từ năm 1992. Pháp Luân Công đã truyền rộng ra khắp nơi trên thế giới, đem đến cho nhân loại nhiều ngạc nhiên, đưa tới một sự chấn động cho giới khoa học kỹ thuật bởi hiệu quả chữa bệnh thần kỳ của nó. Sự đặc biệt của Pháp Luân Công và con đường đã trải qua hơn 25 năm là ăn khớp với rất nhiều lời tiên đoán trong lịch sử bao gồm các tiên đoán của Edgar Casey. Trong thời đại nhân loại đang không ngừng tìm kiếm chân lý và hy vọng, môn khí công kỳ diệu này đã dẫn khởi sự chú ý của ngày càng nhiều người. Từ đó mở ra những hiểu biết mới về vũ trụ, thời không và văn minh nhân loại.